Hello, xin chào tất cả anh chị em trong buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay ạ. À. Xin chào anh chị em, trong anh chị em nếu ai đang có mặt ai ở đang ở trên uh, YouTube thì có thể comment vào ô chat đúng không ạ? Và những anh chị em nào đang ở trong uh, Facebook đặc biệt là trong quang fanpage ạ, à, đầu tư chứng khoán DVD ạ à, thì có thể comment ở phần bên dưới đúng không ạ? chúng ta comment ở phần bên dưới để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta phân tích về xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới Vậy trong thời gian tới xu hướng của thị trường trong thời gian tới có những điều gì mà chúng ta cần phải quan tâm nếu anh bệnh trend đang có mặt thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat đúng không ạ comment hãy comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu ạ ở trong thời gian vừa qua thì Dũng biết rằng là đã có rất nhiều anh chị em khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là khi mà thị trường sideways chúng ta cũng không kiếm được tiền mà khi thị trường đi lên chúng ta cũng không kiếm được tiền vậy nguyên nhân tại sao mà thị trường sideways thị trường đi ngang chúng ta cũng nghĩ rằng là có thể thị trường sẽ rất khó để định đoán xu hướng và khi thị trường bắt đầu bước vào một xu hướng kênh đi lên thì điều gì khiến cho rất nhiều anh chị em chưa có lợi nhuận vậy nếu chúng ta ở trong trạng thái đó nếu chúng ta làm những cái việc gì mà sau rất nhiều thời gian sau một năm sau 2 năm sau thậm chí là sau 10 năm mà chúng ta chưa có lợi nhuận thì hãy tỉnh ngộ để biết tại sao chúng ta bị như vậy và làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi cái chiến lược giao dịch của mỗi chúng ta tôi biết rằng là trong xu hướng thị trường trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều anh chị em đã kiếm được rất nhiều phần trăm lợi nhuận nhưng đã có rất nhiều người khi mà chúng ta nói rằng là thị trường không thể lên được ở à, thị trường xấu lắm và chúng ta không dám tham gia thị trường và đến lúc thì thị trường bắt đầu tăng lên tăng lên đến mức ở đợt đỉnh thì chúng ta không biết lý do gì chúng ta lại mua vào và bám trên cái đỉnh gọi chúng ta là đỉnh ngọn cây và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ nặng và cuộc sống nó vẫn tiếp tục tiếp diễn với rất nhiều anh chị em nếu chúng ta không hiểu rõ về nguyên lý vận hành của thị trường à, thực ra thì thị trường nó vận hành bởi ba cái nguyên nhân nguyên nhân nguyên lý gốc rễ đó là gọi ba quy luật quy luật đầu tiên anh chị em có thể hiểu rằng đó là quy luật cung cầu có rất nhiều anh chị em khi mà dũng thấy là họ phân tích về phân tích kỹ thuật họ nói rằng là họ ứng dụng quy luật cung cầu nhưng hỏi họ là khối lượng nó đang ở đâu họ bảo họ không cần quan tâm đến khối lượng với các bạn thế là nếu chúng ta mua một cái sản phẩm nào đó mà không quan tâm số lượng thì chúng ta biết là sản phẩm đó đã đang khan hiếm hay sản phẩm đó đang được người ta phân phối bán ra đúng không những sản phẩm này đang phân phối hay được bán ra nên rõ ràng là khối lượng là một trong những cái thành phần không thể thiếu được trong đầu tư chứng khoán và sau khi đó họ không phân tích được rồi nhưng họ vẫn là ấy em phân tích uh, đầu tư chứng khoán em không cần phải phân tích cơ bản bởi vì phân tích kỹ thuật nó là phản ánh hết rồi bao nhiêu chị em đã thấy là phân tích kỹ thuật nó phản ánh hết phân tích cơ bản rồi hãy comment số 1 ạ à. hãy comment số 1 ạ à. nếu chúng ta nghĩ rằng là phân tích kỹ thuật nó phản ánh tất cả những phân tích cơ bản rồi chúng ta không phải nghiên cứu cơ bản nữa hãy comment số 1 còn bao nhiêu anh chị em là chúng ta thấy cần phải nghiên cứu cả cơ bản cả kỹ thuật để chúng ta có một hệ thống đầu tư hoàn hảo những yếu tố những những cái gì bất lợi trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta được củng cố bởi trong phân tích cơ bản những yếu tố uh, bất lợi trong phân tích cơ bản thì nó sẽ được củng cố trong phân tích kỹ thuật vậy yếu tố thứ ba trong ờ, uh, một cái đầu tư chúng ta đó, ờ, đó là gì ạ đó là chúng ta cần phải cần phải biết rằng là, là nhân nào quả đó có nhân thì sớm muộn ắt có quả đúng không nhân thì có quả còn không nhân thì không có quả gieo cái gì thì gặt cái đó thế thì gió nếu chúng ta không gieo thì làm sao chúng ta gặt được một doanh nghiệp mà nếu không gieo không gieo làm sao gặt được giống hôm qua Dũng chia sẻ một cái cổ phiếu như là AAA năm 2016 à, nếu anh chị em đã để ý một cái cổ phiếu AAA năm 2016 với một số các uh, học viên của Dũng thì nếu chúng ta nhận ra một cái điều như thế này, này à, một cái lợi nhuận của một hai quý nó khoảng đã đạt một cái lợi nhuận khoảng độ 60 tỷ nhưng tuy nhiên nếu chúng ta làm một bài toán của các doanh nghiệp chúng ta chỉ mua khoảng 3 đến 40 triệu cổ phiếu và cổ phiếu đó tăng khoảng độ 30 điểm 2 đến 30 điểm giá cổ phiếu lúc đó là 12 khi lên 36 20 điểm thì chúng ta nhân lên chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận khi mà chúng ta ăn được chênh lệch giá nên nhiều nhà đầu tư thích bảo là à phải mua đầu tư giá trị chúng ta phải cần phải mua đầu tư giá trị rồi phải mua đầu tư dài hạn nhưng nếu chúng ta nhìn thấy là cái tính đầu cơ trên thị trường cổ phiếu cái tính đầu cơ trên thị trường cổ phiếu nó thực sự nó hấp dẫn các tổ chức nó hấp dẫn gì ạ à? các nhà tạo lập nó hấp dẫn gì à? các doanh nghiệp để tạo ra cái sự tăng giá hay chúng ta gọi là làm giá nếu chúng ta gọi là làm giá thì trong đầu tư chứng khoán nghe vẻ nó rất là vi phạm đúng không các tiêu chí nọ tiêu chí kia nhưng chúng ta biết rằng là <clears throat> những cái thực tế đó thực tế đây nó vẫn diễn ra trên thị trường những doanh nghiệp tốt có thể có rất nhiều các tổ chức tham gia vào nhưng tuy nhiên ai là người có thể biết được các thông tin ai là người có thể biết được doanh nghiệp nó mà ăn tốt ai là biết là doanh nghiệp đó có thể là có khả năng tăng trưởng lợi nhuận cao ai là người mà có thể biết rằng là số vốn dòng tiền của các cổ phiếu đó nó đang đi ở giai đoạn nào tất cả những điều đó chúng ta có thể đo lường được ở trên thế giới thì người ta vẫn làm được cái điều đó giống như chúng ta biết rằng là William Liam đã đã làm cho gì ạ chứng khoán Mỹ rơi rất là mạnh một cá nhân như Liam cũng làm cho chứng khoán Mỹ có thể điên đảo nếu ai đã đọc cuốn sách là thế giới phẳng lúc đấy là có đã có những cái tập đoàn đã có những thể chế đúng không có những thể chế nó làm khuynh đảo toàn bộ cái nền kinh tế giới đó là những cái điều mà có thể nhiều người không biết thể biết được bởi vì chúng ta chỉ biết những cái gì chúng ta biết thôi còn chúng ta không thể biết những cái gì chúng ta không biết nên khi mà chúng ta không biết thì gì chúng ta biết thì chúng ta dẫn đến là chúng ta phán xét chúng ta sẽ là kết luận đặc biệt là những anh chị em tính si là anh chị em có có tính cách ở tính si nên khi nhiều cái chúng ta không biết chúng ta vẫn cứ phán xét người ta vẫn nói là cái điều này là phải như nọ phải như kia nên chính vậy nó sẽ là làm mất đi cái gì ạ à? mất đi cái gì ạ à? cái tiềm năng của mỗi chúng ta đó là những gì mà chúng ta cần phải hiểu rõ được với một, một mọi thứ nó đều phải có những quy luật và quy luật số 4 số 3 đó là những cái gì ạ à? nếu chúng ta cho một cái lượng này thì chất có đổi không hay chúng ta gọi là quy luật nỗ lực thành công nỗ lực nếu chúng ta làm đủ thì cổ phiếu sẽ chạy nếu cổ phiếu tích lũy đủ cổ phiếu sẽ chạy nếu không đủ làm sao nó chạy được nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật lượng đủ chất đủ lượng đủ thì chất đổi hay là quy luật nỗ lực thành công à, nỗ lực thành công với lượng đủ chất độ về cơ bản thì nó có một số khác nhau tuy nhiên chúng ta cần phải để thấy rằng là nếu một cái cổ phiếu mà được tích lũy đủ thì nó chạy còn nếu không đủ thì nó không chạy vậy nếu cứ những điều này chúng ta phân tích trên thị trường chứng khoán đặc biệt là thị trường chứng khoán trong đại này thì điều gì sẽ diễn ra liệu trong một tháng tới trong hai tháng tới trong một quý tới thị trường có thể tạo đỉnh và tiếp tục tăng mạnh hay không điều đó là không thể tuy nhiên chúng ta vẫn có những cái cổ phiếu sẽ có những cổ phiếu mà kiếm được hàng chục hàng vài chục thậm chí hàng trăm phần trăm lợi nhuận sẽ có những cổ phiếu được không lên và tiếp tục đi xuống vậy làm sao để chúng ta kiếm được những cái cổ phiếu mà có lợi nhuận hàng chục hàng vài chục thậm chí hàng trăm phần trăm và làm sao để chúng ta tránh được những cổ phiếu mà nó không lên và thậm chí đi xuống có rất nhiều anh chị em thấy rằng là chúng ta yêu thích một cổ phiếu nào đó giống như chúng ta yêu một cái người yêu nào đó chúng ta bị yêu mù quáng có rất nhiều người bị mù quáng bởi vì chỉ cần một cái tính cách nào đó và chúng ta bị nghiện có rất nhiều anh chị em sẽ bị nghiện một cổ phiếu bởi vì cái cổ phiếu đó nó mang cho chúng ta ba cái nhu cầu được đáp ứng nên dẫn chúng ta bị nghiện và khi nó nghiện thì chúng ta suốt ngày chúng ta mua nó vậy bao nhiêu anh chị em đã bị từng nghiện một cái cổ phiếu nào chúng ta chỉ mua một cổ phiếu đó thôi thì hãy comment cho dũng số 3 đúng không ạ hãy comment cho số 3 bởi vì hôm nay chúng ta chỉ tương bởi chúng ta tương tác tương tác tương tác để chúng giúp biết rằng là rất nhiều anh chị em nếu như anh chị em đã đang có mặt và tiếp tục theo dõi những chương trình của Dũng Dũng biết là anh chị em là người gì ạ là người có động lượng đúng không anh chị em là người có động lực anh chị em là người gì ạ có cảm hứng vì với những cái chia sẻ của Dũng luôn luôn mang đến cái cảm hứng cho anh chị em luôn luôn cho chúng ta những cái gì ạ có những cái động lực để chúng ta đi cùng nhau để tiến đến để chúng ta chinh phục để kiếm như là để khai thác những mỏ vàng thì thị trường như quán là những mỏ vàng chúng ta chỉ cần biết khai thác thôi ạ hãy biết khai thác những quy luật của nó để chúng ta kiếm được tiền đấy chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được ok và sẽ có những anh chị em mà chúng ta nghiện giả sử bạn nghiện một cổ phiếu HPG tuy nhiên có những lúc mà chúng ta thấy là HPG nó là cổ phiếu tuyệt vời và chúng ta thấy là có khả năng cho nó mua trong một chu kỳ tới trong một quý tới có một năm tới thậm chí là hai năm tới cổ phiếu này tiếp tục chạy nhưng khi mà nó hết chu kỳ giống như Vinamilk nếu chúng ta vẫn tiếp tục mang đeo bám YouTube tiếp tục nắm giữ thì điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống và nó không bao lên nữa nên chúng ta yêu chúng ta phải yêu đúng lúc đúng chỗ đúng thời điểm đúng không ạ hello nếu chúng ta phải yêu đúng chút đúng chỗ đúng thời điểm không phải là yêu mù quáng nên mong rằng là nếu chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta yêu mù quáng dẫn đến là điều gì sẽ diễn ra thứ nhất là nó ảnh hưởng về gì ạ kinh tế chúng ta tất cả những cái nhu cầu anh chị em có mặt trong cái buổi hôm nay đó là chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy là cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái gì ạ? tình yêu tình yêu về tiền đúng không ạ ai đầu tư chứng khoán chúng ta phải yêu đầu tiền rồi có một số thì chúng ta đầu tư chứng khoán không phải vì tiền đúng không sẽ có phần lớn chúng ta sẽ đấy là đầu tư chứng khoán vì tiền ai đồng ý comment cho số 1 không ạ vì tiền ạ à. sau đó chúng ta sẽ phân tích một chút về thị trường chứng khoán vì tiền ạ à, ai nghĩ là đầu tiên vì nhu cầu về tiền là nhu cầu về thiết yếu của cuộc sống nên phần lớn chúng ta sẽ thấy vì tiền đúng không vì tiền ai đã thấy rằng điều đó là điều đúng và chúng ta thì hãy comment đúng rồi hãy comment comment comment là để chúng ta xem là có những người người ta sẽ không phải vì tiền có những người người ta cần là trong đầu tư chứng khoán thì gì họ chỉ cần hạnh phúc ạ họ cần hạnh phúc họ được vào họ tham gia vào cộng đồng họ được lắng nghe họ được chia sẻ họ đến một cái cộng đồng nào đó họ đã cảm giác là hạnh phúc và sự biết ơn ai đã thấy là thực ra đầu tư chứng khoán chúng ta không vì nhiều tiền lắm chúng ta không cần quá nhiều tiền chúng ta chỉ cần là được đầu tư và chúng ta cảm giác hạnh phúc thì comment số 2 ạ à. comment số 2 ạ à. hello comment số 2 nếu anh chị em mà đang ở trạng thái là số 2 để comment số 2 bởi vì có nhiều người người ta chỉ cần gì ạ à, người ta chỉ cần tham gia thôi tiền nó có rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều họ không cần gì ạ à. họ cần lãi bao nhiêu thì họ chỉ cần vào thị trường để thấy vui và có rất nhiều chủ doanh nghiệp họ bỏ ra một vài chục tỷ vài chục tỷ để đầu tư chứng khoán để đầu tư chứng khoán để đầu tư chứng khoán thế thôi ạ à. đấy chúng ta thấy là bạn Trần Huy này à, đấy chúng ta thấy mà có rất nhiều anh chị em đấy là chỉ được vui ạ à, chỉ được chia sẻ đấy chúng ta thấy không ạ à? đấy là những cái tâm lý tâm lý của chúng ta nên những nhu cầu chúng ta nhu cầu nhu cầu đấy chúng ta thấy không rất nhiều anh chị em thấy là vui đúng không thấy hạnh phúc thấy hạnh phúc thấy vui là chúng ta đầu tư và có nhiều thứ chúng ta thấy là khi vui hạnh phúc rồi thì chúng ta thấy là chúng ta được gì ạ à, được được, có là được rồi có ý nghĩa chúng ta thấy là cuộc sống cho ta cực kỳ ý nghĩa nếu chúng ta thấy là cuộc sống cho nó cực kỳ ý nghĩa đúng không bởi vì chúng ta được chơi chúng ta được làm khi đầu chơi tư quán chúng ta đáp ứng được ba cái nhu cầu nhu cầu thứ nhất là nhu cầu kiếm tiền nhu cầu thứ hai chúng ta thấy là hạnh phúc tham gia những cộng đồng như dũng chia sẻ đấy ạ anh chị em thấy là trong quá trình dũng chia sẻ anh chị em thấy là được nghe những cái gì mà dũng chia sẻ anh chị em thấy vui không ạ nếu được vui thì anh chị em cho dũng số 4 nhá nếu anh chị em thực sự mà thấy vui đúng không ạ nếu những buổi chia sẻ như này vui thì cho Dũng số 4 để Dũng biết rằng anh chị em thực sự thực sự vui những cái chương trẻ mà Dũng và Dũng đã làm rất nhiều video nữa và làm gấp đôi video nữa trong mỗi buổi chia sẻ này để giúp chúng ta thấy là chúng ta sẽ có những cộng đồng đầu tư ngoài vấn đề chia sẻ về chứng khoán thì chúng ta còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều cái chia sẻ khác nữa Dũng mong rằng là với những kiến thức của Dũng thì cũng đã có thể giúp chúng ta một cái phần nào trong cái việc định hình cuộc sống ok và chúng ta thấy là ý nghĩa cái cuối cùng là hạnh phúc hạnh hạnh hạnh phúc xong chúng ta phải có ý nghĩa và tất cả chúng ta thấy là nếu chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều phải có ý nghĩa à, nếu chúng ta uống một cái cốc nước như này chúng ta thấy rằng là nó đều có ý nghĩa cả đúng không chúng ta coi như nó là cái ý nghĩa có nhiều người thì bảo uống nước chẳng hạn thế uống uống nước thì nó chúng ta nghĩ nếu chúng ta không có cảm giác là biết ơn thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta nếu chúng ta thấy rằng một ngày nào đó chúng khát nước chúng thiếu nước thì điều gì diễn ra nên cái ý nghĩa của nó là gì chúng ta phải luôn luôn cảm giác tích cực đúng không tích cực bằng tình yêu thương tình yêu thương và lòng biết ơn là sức mạnh lớn nhất của mỗi chúng ta nếu chúng ta có tình yêu đủ lớn tình yêu mà lớn hơn những cái điều chúng ta muốn thì điều gì sẽ diễn ra đó là sự hạnh phúc nên ở đây chúng ấy là, anh chị em nếu anh chị em thử chia sẻ thử xem nào có một số anh chị em sẽ thấy là lợi nhuận chúng ta chỉ kiếm được 20 phần trăm lợi nhuận là tuyệt vời lắm các bạn 20 phần trăm lợi nhuận tuyệt vời thì anh chị em chỉ cần đơn giản mua hỏa phát 20 phần trăm lợi nhuận mua hỏa phát tại vì cổ phiếu Hòa Phát năm nay tốc độ tăng trưởng của Hòa Phát có thể lên 40ถึ50% lợi nhuận lợi nhuận tăng như vậy bản thân Hòa Phát là một cổ phiếu mà theo anh chị em thấy là tuyệt vời không ạ Hòa Phát ạ đúng không Hòa Phát là một cổ phiếu rất tuyệt vời xin cảm ơn bạn Lưu Nguyễn Triệu xin cảm ơn ạ rất tuyệt vời xin cảm ơn và chúng ta là Hòa Phát là một cổ phiếu rất tuyệt vời đúng không nên rõ ràng nếu chúng ta thấy là chúng ta chẳng cần cởi nhiều kiến thức chúng ta chỉ mua nhưng điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta mất phương hướng vậy các bạn không dám mua cổ phiếu Hòa Phát bởi chúng ta không biết phương hướng đúng không chúng ta không biết phương hướng chúng ta không thể biết là cổ phiếu nó sẽ đi về đâu nên chính vì vậy chúng ta cần phải có một cái sự định hướng là cổ phiếu Hòa Phát khi nào nó kết thúc hôm qua Dũng chia sẻ một, cái, một số các bạn trong cái uh, ví dụ mà Dũng uh, đã gặp tức là Dũng đã tham gia một cái chương trình đó là uh, các à, doanh nghiệp BNI thì trong quá trình Dũng học Dũng học ở trong chương trình đó thì buổi tối trong khung thời gian 8 rưỡi là Dũng phải uh, về để đào tạo cho uh, các anh chị em học viên của mình tuy nhiên thì cái thời gian thời gian người đào tạo trong cái chương trình đó họ không cho Dũng một cái khung thời gian nào là khi nào kết thúc đến thời điểm đó dù là chương trình rất là hay dù mọi thứ rất là tuyệt vời nhưng rất là bồn chồn lo lắng ở không biết bao giờ nó có thể bao giờ có thể kết thúc chương trình dù là chương trình thứ hai nên chính như vậy chúng ta không có gì ạ không có cái đo lường không có mục tiêu không có gì ạ biết được khi nào nó kết thúc thì dẫn đến chúng ta không mua vào cổ phiếu nên nhiều anh người anh chị em hỏi kiểu là Dũng ơi mua cổ phiếu nào à, ờ, BNI đúng không ạ đúng rồi BNI đúng không ạ mua, mua cổ phiếu nào thế tại sao lại hỏi là mua cổ phiếu nào bây giờ nếu chúng ta mua cổ phiếu nào nếu anh chị em Dũng bảo là mua Hòa Phát đi ạ tại sao là nếu trong 10 tháng nữa 20 tháng nữa biết đâu trong một ngày nào đó Dũng đi du lịch Dũng làm một cái việc gì đó mà không biết anh chị em đã mua ở phát chưa hỏi là Dũng ơi bán cổ phiếu vào phát chưa nếu anh chị em không biết thì điều gì sẽ diễn ra nếu cổ phiếu tiếp tục lao dốc tiếp tục giảm thì điều gì sẽ diễn ra nên nếu chúng ta có một trang bị cho mình một kiến thức một quy trình uh, phải có quy trình quy trình để chúng ta hành động bước một chúng ta phải làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì để những cái quy trình đó nó cho và chúng ta biết là các quy luật nó vận hành ba sao ra sao những cái gì à, chúng ta đầu tư chúng ta phải biết target à, biết không phải biết target mà biết khi nào thị trường nó giảm khi không phải áp dụng target nếu anh áp dụng target nó mang tính chất máy móc đúng không nếu dũng bảo đạt lợi nhuận bao nhiêu phần trăm dũng sẽ đưa ra là ít nhất 100 phần trăm ít nhất 100 phần trăm một năm thì có thể là 200 có thể 300 có thể nhiều hơn nhưng nếu anh chị em mà đưa ra là tôi chỉ có lợi nhuận 100 phần trăm một năm lên nếu mà nó vượt qua 100 phần trăm anh chị em sẽ thấy rằng là sẽ có xu hướng là sẽ yeah, cái tâm lý chúng ta nó xu hướng lại ấy nó lại quay trở lại 100 phần trăm đó là lý do vì sao những anh chị em đặt lợi nhuận 20 phần trăm thì có xu hướng là sẽ quay trở lại yeah. đó quay trở lại 20 phần trăm nên anh chị em thấy là phần lớn anh chị em đạt được đưa ra cái target là 20 phần trăm 25 phần trăm thì cái xu hướng anh chị em chỉ đạt được mức lợi nhuận tương tự như vậy thôi ạ ok và chúng ta sẽ dành khoảng độ uh, à, 20 phút 30 phút để chúng ta nói về thị trường chung và khi mà chúng ta nói về thị trường chung đấy anh chị em sẽ thấy rằng là nếu anh chị em hỏi cổ phiếu thì nếu hỏi anh chị em sẽ hỏi xem là why tại sao như nào và chúng ta phải hỏi rõ ràng bởi vì nếu anh chị em hỏi nó không rõ ràng thì chẳng biết trả lời như nào và thực ra là cũng chả biết là có thể trả lời được anh chị em hay không bởi vì anh chị em đã là F0, F1, F2 anh chị em đã đầu tư hệ thống gì ạ nếu anh chị em đầu tư về đầu tư giá trị và hỏi Dũng là đang trên đầu tư tăng trưởng thì có thể giúp chúng ta được không nếu anh chị em đầu tư giá trị mà anh chị em bảo đầu tư tăng trưởng thì rõ ràng là không thể giúp chúng ta được một ông thì đầu tư giá trị một ông sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng nhưng lại hỏi cổ phiếu là cùng hỏi cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta thấy sự mâu thuẫn nội tâm diễn ra rất là lớn đúng không ok đấy thì đúng là chúng ta cần phải tập trung cho cái game của mình game của mình đúng không game của mình ok à, thực tế thì à, một số bạn hỏi Dũng là livestream của Dũng không khoảng thời gian nào thực tế có một cái điều mà Dũng chia sẻ Dũng đang ở một trạng thái đó là tự do nên thực tế là bình thường thì những buổi livestream nó diễn ra khoảng 8 giờ à, ờ, 8 giờ buổi tối tuy nhiên thì tất cả những cái khung thời gian khác như hôm nay chẳng hạn thế vì buổi tối hôm qua Dũng không thể để chia sẻ vì biết được nhiều anh chị em thấy rằng là à, việc mà chia sẻ hàng tuần buổi tối đó là một cái cái cái mà Dũng cảm thấy rất là happy rất hạnh phúc tuy nhiên thì buổi tối hôm qua Dũng à, có một chút thời gian không chia sẻ được nên các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thì tất cả những cái chương trình mà Dũng chia sẻ các bạn có thể nhận ngay tức khác và chúng ta có thể xem lại xem lại nên chính vì vậy thì tất cả những chương trình trực tiếp như này Dũng tin chắc là sẽ có thể có động lực để giúp chúng ta hướng đến mục tiêu và hướng đến cái việc mà chúng ta làm sao làm thế nào và đặc biệt là tại sao chúng ta phải đặt mục tiêu 100 phần trăm một năm Ok à, trước khi mà chúng ta nói là tại sao chúng ta phải đặt mục tiêu 100 200 nhiều trăm phần trăm trong chu kỳ tới thì nếu điều kiện cho phép thì tối hôm nay chúng sẽ chia sẻ cái video livestream như vậy nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh chưa đăng ký kênh của Dũng Quang Dũng DVD DVD viết tắt của Dream Big Dream ở phần bên dưới đây các bạn nhìn thấy ở uh, DVD ấy, đấy là Dream Big Dream ở phần cái gì ạ cái cái logo đó là chương trình mà Dũng chia sẻ thì các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn đặc biệt là các bạn đang ở gì ạ đang ở trên fanpage thì hãy đăng ký kênh của Dũng bảy bảy trên fanpage thì có thể bị trôi bị trôi đi nên hãy chuyển sang trên gì ạ trên kênh của YouTube để chúng ta xem cho nó rõ hơn thì lúc đấy chúng ta sẽ biết là tại sao chúng ta phải đạt những lợi nhuận cao trong giai đoạn này đây là một cái chương trình mà Dũng tin chắc rằng chúng ta biết phải cần khai thác cần phải trang bị cho những mình điều gì và hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề đó là làm sao hay tại sao chúng ta phải kiếm được lợi nhuận thật nhiều thật nhiều trong đoạn này và chúng đây là một cái bí mật đây là chìa khóa để giúp chúng ta thấy rằng có tự tin có cái nền tảng ở trong đầu tư chứng khoán thay vì chúng ta lại tiếp tục treo leo trên đỉnh con cây ok trước khi chúng ta nói về thị trường chúng ta nhìn thấy thị trường chung ở Việt Nam trong thời gian vừa qua nó tiếp tục sideways nó tiếp tục đi ngang vậy sideways đi ngang như này thì có rất nhiều nhà đầu tư không kiếm được lợi nhuận bởi vì họ tập trung vào những cổ phiếu họ yêu thích họ tập trung bởi một ai đó nói cho họ biết là thị trường có thể đạt hai đỉnh và tiếp tục lao dốc bao nhiêu anh chị em thấy là người ta có nói là rất nhiều người đã nói thị trường đạt hai đỉnh nên chúng ta không dám tham gia thị trường ở giai đoạn này thì hãy comment cho Dũng số 6 đúng không ạ hãy comment cho Dũng số 6 là nhiều người đã nói chúng ta là thị trường nó đang đặt đỉnh đó không mua đi không mua vào đâu không mua vào đâu dẫn đến là chúng ta không dám mua cổ phiếu và chúng ta lại tiếp tục ở trong một cái trạng thái là tiếp tục chờ đợi khi mà thị trường bắt đầu vượt qua đỉnh bứt phá thì đã có nhiều cổ phiếu đã tăng tốc rất là mạnh rồi nếu chúng ta để ý một vài cổ phiếu như SB nó đã tăng rất là cao rồi và chúng ta đợi nó vượt đỉnh thì đỉnh đã vượt quá cao khi mà cổ phiếu đã vượt qua quá trình mà tạo ra cú hích và tăng trưởng rất mạnh thì rõ ràng chúng ta không dám mua vào và đến bây giờ nhiều người bắt đầu quan tâm và không biết là cổ phiếu này có tăng được hay không và chúng ta cảm giác ngối tiếc khi cổ phiếu này tăng rất mạnh nếu chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao nó cũng tăng khá mạnh như là FLC có một người bạn của Dũng là mua hai triệu cổ phiếu này bởi vì họ đã biết được một số cái nguyên tắc của họ nhưng với Dũng thì những cổ phiếu này nó không nằm trong tiêu chí của Dũng thì có thể Dũng sẽ không tham gia có những người người ta kiếm được phần trăm nhiều lợi nhuận có những người người ta lại kiếm được yeah, dạ, chẳng lợi nhuận nào thậm chí là bị âm bởi vì họ không biết các công thức mà chia sẻ hay là các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là có những cổ phiếu Dũng sẽ không mua dù là cổ phiếu đấy tăng rất mạnh bởi nó không phù hợp với tính cách của Dũng nó không phù hợp với gì ạ cái thời điểm mà Dũng tham gia nó không phù hợp với gì ạ cái gì ạ cái tiêu chí mà Dũng đáp ứng vào đáp ứng được nên chính vì vậy thì chẳng hạn một cái bạn có hỏi là cổ phiếu TCM những cổ phiếu TCM có thể trong thời gian vừa rồi nó tăng rất mạnh nhưng tuy nhiên thì Dũng sẽ không tham gia ở cái đoạn cuối này bởi vì khối lượng nó nhỏ Dũng chỉ tham gia vào những giai đoạn cổ phiếu bắt đầu tạo ra một xu hướng xu hướng rất mạnh ở giai đoạn đầu tiên và trong quá trình nó chạy nút rút như này Dũng sẽ bán ra và thoát ra và cổ phiếu có thể tiếp tục tăng tiếp tục tăng đấy là câu chuyện của TCM ok và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại thị trường điều gì khiến cho thị trường tuyệt vời trong dạng này và làm sao để chúng ta biết rằng thị trường nó đang tuyệt vời trong đoạn này VN Index chúng ta thấy là xu hướng của xu hướng dài hạn của trung hạn của ngắn hạn đúng không đều là tuyệt vời chúng ta để ý một chút các anh chị em phân tích ạ nếu đây là những cái, cái quá trình phân tích của VSA của những thiên tài như Mac Mini của những thiên tài của của Mac Gen. bao nhiêu anh chị em biết là Mac Mini thì hãy comment cho Dũng số à, à, số 1 đi ạ nếu anh chị em biết về Mac Mini đã được đọc sách về Mac Mini thì hãy comment số 1 ạ anh chị em đọc về sách Mac Mini Bắc Mini có hai cuốn sách đó là phù thủy sàn chứng khoán và thứ hai là đầu tư như một nhà vô địch tôi biết rằng là rất nhiều anh chị em đã đọc về sách của Mark Lean nhưng nếu một cuốn sách mà để viết được hết tất cả các bản chất trên thị trường hết được vết được tất cả những cái tín hiệu của thị trường thì đó không bao giờ có thể viết được nên chính vì vậy Mark Mini nó ông viết những cái mẫu hình nó phản ánh cho chúng ta biết rằng là đây là những cổ phiếu tuyệt vời nhưng đây nó chỉ là cái góc nhìn bề ngoài bề ngoài các bạn ạ và bạn đọc được sách mini đó là tuyệt vời lắm rồi bạn nghiên cứu về sách mini nó là rất tuyệt vời rồi đấy là những cái nền tảng cốt lõi để chúng ta đầu tư thành công ông kiếm được rất nhiều phần trăm lợi nhuận từ một số lợi nhuận số tiền 200.000 đô và ông đã tăng lên khoảng độ 30 triệu đô trong thời gian rất là ngắn và nhiều người bảo là đấy là sự khoác lác khoe khoang và thực tế đã có rất nhiều người đã kiếm được lợi nhuận có những người bạn ví vừa trong thời gian vừa rồi đầu tư 4 tỷ 5 tỷ lên 9 tỷ trong đoạn vừa rồi rất là nhiều đúng không ạ con số lớn như vậy họ vẫn kiếm được tại sao có những người người ta bảo là thị trường khó lắm không đầu tư được nhưng có những người người ta lại kiếm được nhiều lợi nhuận bởi vì người ta hiểu rõ nguyên nhân đúng không hiểu rõ nguyên nhân nên ở đây chúng ta lại tiếp tục cần phải hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu hay thị trường ở giai đoạn này anh chị em phải để ý một chút là tại sao giai đoạn này nó tuyệt vời như vậy bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá trình tích lũy sideways những cái cổ phiếu tốt nhất nó sẽ hình thành giai đoạn này những cổ phiếu vượt qua đỉnh thường nó phải vượt chết trước thị trường và chúng ta biết là khi mà thị trường bị rũ bỏ rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu phía, thì mac Mini là cái cổ phiếu nào nó dẫn dắt nó tăng đầu tiên đó là cổ phiếu dẫn dắt thị trường vậy thị trường chúng ta thấy là những cái cổ phiếu SHB nó phải tăng đầu tiên không ạ và còn nhiều cổ phiếu khác nữa chúng ta cần phải lưu ý và vâng, một số các bạn có nói rằng là vậy thị trường nó đang ở đâu chúng ta cũng thấy là rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng nó tiếp tục sideways sideways khi nó đã vượt qua cái đỉnh nó cần phải thời gian tái tích lũy hay chúng ta gọi là sideways vậy thời gian tái tích lũy này nó đo lường bằng điều gì ạ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng sẽ phân tích một vài cổ phiếu để anh chị em có thể biết được thời gian tái tích lũy tái tích lũy nó là gì ạ khi mà thị trường đặt đỉnh nó có thời gian phân phối nhưng cái phân phối đấy là phân phối rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ông viếng và chúng ta sẽ có một cái quá trình tái tích lũy vâng quá trình tái tích lũy tái tích lũy thì nó sẽ giúp cho gì ạ à? cái nhà đầu tư lớn có thể mua thu gom được nhiều cổ phiếu hơn anh chị em đã lần ai đã nghe lần đầu tiên nghe tái tích lũy ạ tái tích lũy bước đầu là phân phối bước sau là thu gom thu gom để tiếp tục tiếp tục thu gom các nhà đầu tư yếu vía và khi các nhà đầu tư yếu vía được phát ra hết thì đây chính là những cái kịch bản anh chị em có thể thấy đây là quá trình tái tích lũy đã diễn ra với cổ phiếu Vietcombank năm 2020 đây chúng ta chú đi ạ Vietcombank 1920 để lên này tiếp tục rũ bỏ và tiếp tục lên tiếp tục rũ và đến khi nguồn cung cạn kiệt thì cổ phiếu này bắt đầu tăng từ 67 sau khi kết thúc chu kỳ là ở mức 9 10 67 lên 90 chúng ta thấy được được 100 phần trăm chưa được 100 phần trăm nhưng chúng ta thấy là con số cũng không phải là tồi đúng không con số không phải tồi trong một thời gian mà chúng ta gọi là mua trong quá trình tái tích lũy và có những cổ phiếu sẽ mạnh hơn đúng không sẽ có rất nhiều cổ phiếu sẽ mạnh hơn trong thời gian tới và chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu mà đợt vừa qua nó đã tăng khá mạnh so với cùng ngành đây là những cổ phiếu sau khi bị rũ bỏ cái nhịp đầu tiên bởi vì ở phía trên này nó đang có dấu hiệu phân phối nhưng nó đang rũ bỏ các kiểu điều vía thì trong vết A chúng ta gọi là pin và những quá trình quay trở lại thì nhiều người thấy mà nó quá là quá là gì ạ nhiều gì thấy nó quá gì ạ nó quá là dài đúng không nó quá là dài nó quá là lên nó quá cao lên dẫn đến anh chị em sẽ không dám mua nên nếu cho anh chị em đã thấy rằng là trong tất cả những chương trình của William O'Neill, Mark Minini, Mark Zen và rất nhiều các chương trình khác nữa họ luôn luôn có những cái cổ phiếu và tiếp tục lên tiếp tục lên tiếp tục lên và họ tiếp tục mua và nắm giữ tiếp tục tạo ra những chiến lược mua theo kim tự tháp và họ đã thành công và họ đã kiếm được hàng trăm và vài trăm lợi nhuận một năm nhưng có những nhiều đầu tư chỉ thích mua cổ phiếu nó rẻ chỉ thích mua những cổ phiếu nó không lên chỉ thích mua cổ phiếu mình yêu thích chỉ thích mua những cổ phiếu được mách nước bởi vì trên thị trường nó có quá nhiều chuyên gia chuyên gia vậy câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta chúng ta là một chuyên gia thì thường chúng ta sẽ tư vấn cho ai đó theo phong cách chúng ta vậy nếu phong cách của Dũng bị sai chúng tư vấn cho anh chị em sẽ bị sai nếu chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà để chúng ta biết được cái phương pháp đúng hay sai hãy đo lường vậy là hãy đo lường đúng không hãy đo lường hãy đo lường đúng không hãy đo lường hãy đo lường kết quả hãy đo lường những cái gì mà chúng chia sẻ hãy đo lường những cái gì mà dũng nói hãy đo lường tất cả những cái gì mà các bạn cảm nhận được hãy đo lường hết và nếu chỉ đo lường được và chúng ta thấy kết quả chúng ta tin hãy tin khi mà đo lường còn các bạn đừng có tin khi mà các bạn không đo lường được tất cả phương pháp chúng ta cần phải đo lường khi mà chúng ta biết rằng là nó có kết quả hay không ok và chúng ta sẽ thấy rằng là trong rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy là thị trường nó đang có rất nhiều các cổ phiếu tuyệt vời chúng ta sẽ thấy rằng là ta có những cổ phiếu bị rũ bỏ và quá trình rũ bỏ này có thể lên hay không chúng ta lại cần phải đợi thời gian và tất cả những điều này có những cổ phiếu ngân hàng tăng rất mạnh có những cổ phiếu đang tái tích lũy tất cả những điều này đang tái tích lũy và có những cái điểm mua như này liệu cái điểm mua này nó có thể lên được không hay là tiếp tục tái tích lũy và chúng ta có những cái điểm mua như này và chúng ta lại tiếp tục đợi chờ ngoài chúng ta phải bán quá ngắn bởi vì những cổ phiếu này nó đã có những kịch bản đã diễn ra trong suốt thời gian qua nó cần phải nhiều thời gian hơn chúng ta nên nó cần nhiều thời gian nó lên nó điều chỉnh nó lên nó điều chỉnh và tiếp tục những cái thời gian lên đến khi mà thị trường bắt đầu phân phối khi mà tất cả mọi thứ đã kết thúc thì họ không bán ra và họ tiếp tục mua ở trung bình giá xuống đây là lý do rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ đến vùng trên này họ không dám mua vào bởi vì họ nghĩ nó quá cao và cuối cùng chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu tăng rất mạnh và chúng ta không biết khi nào kết thúc ok và trước đây là dòng ngân hàng vậy dòng ngân hàng nó có xu hướng là những cái dòng dẫn đầu anh chị em thấy là tất cả những dòng ngân hàng nó đang có xu hướng dẫn đầu bởi vì nó đang có tích lũy khá là tốt nên như vậy chúng ta biết rằng là nếu dòng ngân hàng dẫn đầu thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra khi dòng ngân hàng dẫn đầu và nếu chúng ta dựa vào dòng ngân hàng để đi tìm kiếm các cổ phiếu khác đặc biệt là những cổ phiếu tích lũy đủ thì điều gì chúng ta thấy an tâm không ạ đúng không? hãy an tâm đúng không ạ thế nên ở trong những chương trình này những cái chia sẻ này Dũng chỉ chia sẻ chúng ta được một phần và chúng ta cần phải theo dõi nhiều hơn những cái chủ đề khác để chúng ta có thể nắm rõ được tại vì một cái mẫu hình để hoàn thành để thành công chúng ta có khoảng 20 mẫu hình vậy chúng ta cần phải nắm rõ được nó thì chúng ta mới biết rằng là nó như thế nào thì những cái mức ngân hàng đặc biệt là những ngân hàng đạt đỉnh thì chúng ta hãy quan sát lại Dũng nói một cái cổ phiếu để anh chị em có thể bạn đã chưa nhìn rõ đó là cổ phiếu Vietcombank nó sẽ có cái trạng thái như này chúng ta đây là trạng thái Vietcombank trước khi nó tích lũy tích lũy đủ lên đây là cổ phiếu sau khi cổ phiếu tăng từ cái điểm mua này từ giá khoảng độ 54 bắt đầu lên đến đỉnh bắt đầu nó sẽ có quá trình rũ bỏ đây chúng ta là quá trình rũ bỏ những cái lần rũ bỏ này khối lượng bắt đầu có sự thấp dần đi thấp dần lên trước khi bước vào một sóng tăng và khi mà sóng tăng như này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn có thể có những cái lợi nhuận hoặc những giai đoạn này nó lại tiếp tục tái tích lũy tiếp tục tái tích lũy tiếp tục tái lũy đến khi mà lượng cung cạn kiệt thì tiếp tục cổ phiếu lên và quá trình này tiếp tục diễn ra và các bạn thấy rằng có nhiều cổ phiếu đang diễn ra và chúng ta chỉ cần nắm rõ được các quy luật của nó chỉ cần nắm rõ được các gì ạ à, các các bước của nó để chúng ta hành động và những cái bước này chúng ta rất là nhiều người mua ở đây chúng ta bị lỗ và đến khi ngày mai ngày kia cổ phiếu tăng chúng ta không dám mua vào bởi vì những cái điều này chúng ta không được học không được hướng dẫn và chúng ta sẽ trở thành những cái nạn nhân xấu số khi mà chúng ta không nắm rõ được một cổ phiếu như là cổ phiếu DGC một bạn có hỏi Dũng là DGC có lên được không đúng không Việc công banh ạ Ok việc công banh. đây chúng ta sẽ xem lại à, đây là những cái đợt khi nó tăng rất mạnh nhỉ Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tăng rất mạnh. Sau mỗi nhịp tăng thì nó có sự test lại kiểm tra cung à tại vì nó phải rũ bỏ lại tiếp tục kéo lên lại rũ bỏ tiếp tục kéo lên và rũ trước khi bước vào nhịp tăng và cái quá trình này nó luôn luôn xảy ra trên thị trường nhưng có nhiều người bảo đây là phân phối có những người bảo là tích lũy quan trọng là chúng ta cần phải sau mỗi quá trình rũ bỏ này khối lượng nó có sự giảm hay không sau mỗi quá trình tăng này khối lượng có tăng hay không nên khái niệm tích lũy à, khái niệm tích lũy có rất nhiều người đã mơ màng ở trong tái niệm tích lũy chả hiểu nào tích lũy nhưng họ vẫn cứ nói tích lũy thậm chí là có rất nhiều chuyên gia có bao nhiêu bạn đã thấy có rất nhiều chuyên gia chẳng hiểu gì về tích lũy vẫn nói là tích lũy ạ đúng không không hiểu nào về tích lũy họ vẫn nói là tích lũy bởi vì tích lũy nó phải có định nghĩa đó là đi lên khối lượng phải tăng đi giảm khối lượng phải giảm lên khối lượng tăng giảm khối lượng giảm trong cái quá trình xoay quay xoay quay đỉnh sau và đỉnh ngang đỉnh trước đáy sau ngang đỉnh trước đấy mới gọi là đánh lim còn vẫn có nguyên lý như vậy đi lên khối lượng giảm giảm khối lượng tăng thì đây chính là quá trình phân phối nhưng đáy sau cũng bằng đỉnh trước đỉnh sau cũng bằng đỉnh trước anh chị em đã hiểu điều này chưa ạ hiểu chưa hay là có thể một vài cổ phiếu cũng đã chạy trong thời gian vừa qua nên ở đây trong một chương trình này có lẽ là cũng không chia sẻ hết được tuy nhiên thì vào buổi ngày mai chủ nhật chúng sẽ dành thời gian để phân tích cho chúng ta một vài cổ phiếu đúng không tối ngày mai đây, đây là điểm mua ạ đây là điểm mua với cổ phiếu này đây ngày bao nhiêu ạ 29 ạ thực ra chúng ta đi mua điểm ngày 30 là điểm mua 30 đấy ạ xem nào 30 điểm mua 30 là điểm mua chuẩn thế thôi ạ tất cả chúng ta sẽ có những điểm mũi chuyển nên uh, sẽ có một cái buổi Dũng sẽ dành để phân tích tặng anh chị em một vài cổ phiếu đúng không nên ở trong chương trình hôm nay có một số tại vì về cơ bản uh, Dũng muốn chia sẻ đó là thị trường chúng ta đây là cơ hội đây là cơ hội nếu như nhà đầu tư mới tham gia thị trường hay là đầu tư lâu năm thì chúng ta cần phải hiểu rõ những cái cơ hội nó đến với chúng ta ở giai đoạn đầu còn khi mà giai đoạn mà thị trường bắt đầu ai cũng đã thấy là cổ phiếu tốt rồi ai cũng thấy là cổ phiếu tuyệt vời rồi thì thực sự cơ hội rất là thấp thì trong đầu tư anh chị em sẽ có một vài các cổ phiếu để anh chị em có thể nghiên cứu đúng không anh chị em có thể nghiên cứu cổ phiếu đầu tiên anh chị em có thể là hòa phát Đấy, hòa phát đầu tiên anh chị em có thể lấy là xu hướng ạ chúng ta nhìn thấy về xu hướng cổ phiếu này trung hạn ngắn hạn dài hạn đều ok chúng ta sẽ phân tích vào buổi sau cổ phiếu thứ hai anh chị em có thể thấy là cổ phiếu techcombank cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu mà chúng ta cũng đây sau khi vượt đỉnh và nó đang có những cái quá trình tích lũy ở trên đỉnh này với cái việc đi lên rũ bỏ này thì cơ hội của Techcombank khá là cao đấy là cổ phiếu Techcombank và cổ phiếu thứ ba chúng ta thấy là trong tất cả các cổ phiếu mà chúng ta quan tâm trong đoạn đoạn này thì FPT cũng là cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm bởi vì FPT sau khi nó đã vượt qua trên một nền này rồi thì có thể trong những nền này là cái nền kết thúc và chúng ta cần phải là một là chúng ta cần phải bán ra khi được kết thúc chứ không phải cho tao đầu tư dài hạn đúng không đầu tư dài hạn là một cái quá trình góc nhìn rất là là gì ạ lỗ nhiều quá thì đầu tư dài hạn tư duy không có tư duy ạ ngày Warren phép ông đầu tư bao nhiêu bỏ ra đọc cuốn sách 500 trang sách một ngày chúng ta thì chả đọc trang nào chả biết cổ phiếu như nào cũng nghe đầu tư dài hạn nghe rất mực cười nên chính vì vậy nếu chúng ta muốn giống như họ thì chúng ta phải đắm chìm như họ đúng không giống muốn hỏi phải đắm chìm như họ và đây là công thức thành công tuyệt đỉnh một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã lắng nghe theo dõi chương trình của Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay hẹn gặp lại chúng ta và video vào buổi tối hôm nay buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề đó là cơ hội của thị trường năm 2021 và tiếp tục trong thời gian tới là gì để chúng ta có để nếu anh chị em nào chưa đầu tư chứng khoán thì hãy cho mình cái tư duy đúng vậy tìm một cái người thầy tìm những quyển sách tìm gì ạ à? cái công thức để chúng ta có một cái tư duy đúng trước khi chúng đầu tư thứ hai là chúng ta gì ạ à? sau khi hay tìm những người bạn tuyệt vời để chúng ta có tư duy đúng trong đầu tư thứ ba nữa giờ chúng ta biết rằng thị trường chúng ta là kinh tế mới nổi tại sao lại như vậy thì dũng sẽ có những cái chia sẻ sâu hơn để anh chị em có thể nắm rõ được và chúng ta có chiến lược đầu tư và khi đầu tư chúng ta phần phải trang bị cho mình kiến thức đừng có đầu tư theo kiểu là ra ngoài kia bỏ tiền mua mấy con lô con đề chết lúc đấy là chết nó mang tính nhất là có nhân thì mới có quả có nhân sớm muộn sẽ quả nhân nào quả đó nên đấy là quy luật luôn đúng trong mọi lĩnh vực ok xin chào các anh chị và các bạn và chúng ta hãy hẹn gặp nhau trong buổi tối hôm nay xin cảm ơn 8 giờ 8 giờ 30 8 giờ đến 8 giờ 30 chúng ta sẽ chia sẻ và nhớ là đăng ký kênh của Dũng nha nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh xin cảm ơn rất nhiều